Yeah. giờ thì à, đã đến đỉnh rồi đó mọi người à, mọi người nhìn xung quanh ha rất là đẹp còn đây là bức tượng của Phật bà Phổ Đà Sơn nha rất là to và cao mọi người à, nhìn xung quanh ha thấy à, đủ màu hết xanh đỏ người thì rất là đông như một à, ngọn đồi ha đồi núi mọi người nhìn xung quanh đó, mọi người thấy nó rất là rộng ha à, thoáng mát tại vì nó ở trên một cái độ cao á do đó là sương mù à, và cái à, cái phần gió rất là nhiều quay xung quanh cho mọi người xem nha à, mọi người thấy à, bên trên họ đi lên rất là đông đó nhìn tượng của Phật bà Phổ Đà Sơn rất là uy nghiêm nha mọi người rồi mình sẽ đi ra cái bờ rào nè mình sẽ quay cho mọi người xem ha nhìn thấy bên dưới không như một cái thung lũng luôn sương mù dày đặc à, còn bên đó thì họ đang chắc mình nghĩ đang làm công trình chưa xong à. rồi bây giờ mình sẽ à, tiếp tục đi lên à, trên phật phổ đà sơn nha ừ, đoạn đường thì nó hơi xa đi hơi mỏi chân nha mọi người vàng vô nữa vậy mọi người à, nhìn thấy phía xa họ đang xếp à, hàng rất là nhiều để đi vào bên trong à, bên trong nhà này mình cũng không biết là kêu nhà gì nữa thì mình chỉ có nghe nói là bên trong đó là cái um, nhà để mà ghi lại cái những cái video 3D để mà biết được cái sự tích của các vị Đức Phật à, ra đời nhưng mà mình thì mình quyết định là mình sẽ không vào nha à, mình sẽ quay xung quanh cho mọi người xem không có vào bên trong thì mình nghe nói là bên trong đó thì nó rất là đẹp nha hình ảnh rất là sống động luôn à, mọi người nhìn thấy bên dưới không mình quay xuống dưới này rồi mình sẽ đi tiếp đây à, mình sẽ không đi vào đây nha mình à, đi thẳng luôn mình đi thẳng à, mình sẽ không vào đó họ xếp hàng rất là đông đó mình cũng ngại xếp xếp hàng lắm à, để cho những cái người đi chung với mình xếp hàng mình sẽ đi tìm chỗ khác trời mình sẽ à, đi à, xích ra ngoài này nha quay xuống dưới cho mọi người xem nè ở trên nhìn xuống rất đẹp đó, mọi người nhìn thấy đằng sau nó có một cái à, cái núi đó để mình đi xích lại đó mình xem ha mình nhớ không lầm thì đó là như là núi sơn thần đó mọi người nhảy qua nhảy qua nhảy nhảy qua đi qua đường bên đây phải đi xuống thì à, mình thấy là nó không có đường qua nha mọi người à, phải đi xuống rồi à, mình đi lên đường bên kia chứ ờ, không có đi ờ, từ bên đây đi qua bên kia được và bây giờ mình sẽ đi xuống nha mình đi xuống mình đi qua bên ờ, bên núi bên đây ở trên nhìn xuống thì mình nhìn thấy cái cảnh rất là đẹp họ trưng bày những cái hoa này hoa gì ta? hoa tulip hả mọi người mà mình cũng dở cái vụ hoa này lắm màu vàng rất đẹp khó quá cho qua đi à, đứng đứng đây chụp thấy nè ông ông đứng đi ông đứng đây tôi chụp cho có gì tôi gửi cho đi nè đi nè đi nè Trời ơi làm gì vậy không đốt nhang cái gì mệt rồi chuẩn bị à, rằng lên tới à, trên rồi mọi người từ cái à, chỗ này thôi là mình đã thấy đẹp mọi người hoa thì nó rất đẹp mà hầu như là không biết hoa gì Rồi, tới núi sơn Thần này mọi người Để mình phóng to cho mọi người xem Thì à, nói chung là mình cũng mới đi lần đầu thôi Nhưng mà trước khi đi thì mình có tìm hiểu trên mạng Mình à, xem những cái anh em à, quay trước Đi à, để cho khỏi bỡ ngỡ Bên đây là gì đây? Bên đây là gì? Mình đi, đi trong đó khối quá Rồi mình sẽ đi thẳng tới nha đi thẳng tới xem à, bên trong đó bên đó có gì à, nãy giờ đi thì lạc mất hết rồi không thấy người quen nào hết mình đi đâu mình quay tới đó mày xuống được luôn hả gì này mát quá Ok, ok, ok, ok. kìa kìa mà chơi dép trời ơi dép ơi mà cháu đi đâu hết này mệt hết rồi hả ở hả đi rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha Ờ, mình đi xuống ờ, bên dưới này để mình thấy ờ, lúc đầu mình lên mình thấy bông nó cũng đẹp đó mọi người nhìn thấy không rất thơ mộng luôn chưa đi bên đây mà ai ai đi đâu để đi đi trước đi bây giờ chia hai phe đây à, ở đây mọi người nhìn thấy là đặt một cái suối nhân tạo nhìn phải nói là rất là đẹp luôn rồi mọi người à, nhìn sơ qua thì nó tưởng tượng như là một, một cái Đà Lạt cảnh quan của Đà Lạt chứ không phải là ở Tây Ninh núi họ sắp lên rất là đẹp là đẹp không còn bên dưới thì bầu trời trắng xót luôn rồi đó à, cáp nó chạy mọi người thấy không đẹp quá mọi người à, ở đây thì à, có mấy cái anh đang làm ha quá trời bông đẹp chung thì mình à, quay cũng một góc nào đó thôi chứ còn mọi người mà nhìn à, mà toàn diện thì rất là đẹp nha chứ ờ, không phải như trên ảnh này đâu mình cảm nhận được là nó còn đẹp hơn là trên cái cái video của mình làm bây giờ mình sẽ đi xuống nha ừ. đi hết chưa Bác chở chưa? đừng có nó kêu quý khách ngồi xuống nha cái đường xuống nha và bên trong à, cái đường xuống à, nó có một cái ngôi chùa à, mình thấy à, có mẹ quan âm đang đứng nhìn cũng đẹp lắm mọi người nhỏ rồi Phật Di Lặc cái chậu cũ của mình xa xa có Phật tượng Phật Thích Ca nha thì công viên chỉ có nhiêu đây thôi mình đi ra đi ra thôi rồi bắt buộc rồi đi là chỗ cũ đấy là bộ hả rồi vậy thì à, video mình cũng à, đến đây xin hết nha à, chúc mọi người mới tốt lành và mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha à, xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha